nếu Newcastle á, chơi với sơ đồ là 4-3-3 nè, còn bên phía Arsenal vẫn chơi với sơ đồ là 4-3-3. Hàng công cao nhất của Arsenal đó là Martinelli và thằng Jesus là Boyo Saka. Đó anh em thấy hàng công của thằng Arsenal đang tung ra với cái đội hình cực mạnh nha anh em. Để có thể quyết tâm Arsenal đang quyết tâm lấy 3 điểm trong cái trận đấu này có thể vươn lên cái vị trí đầu bảng xếp hạng. Thì trong cái vị trí bảng xếp hạng á, thì à, anh em thấy thằng Arsenal đang đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng và có 78 điểm sau 34 vòng đấu. Trong khi đó Thằng Newcastle đang có 65 điểm sau 33 vòng đấu và đang đứng vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng luôn. Thì hiện tại thằng nào cũng đang có một cái vị trí rất là an toàn trên bảng xếp hạng và rất là nổi bật trên bảng xếp hạng luôn. Thì anh em thấy Newcastle trong mùa này có một cái phong độ rất là tốt, rất là hưng phấn trong cái mùa này luôn anh em thấy hiện tại thằng Newcastle đang có một cái vị trí rất là an toàn trên bảng xếp hạng luôn đó là vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng thì Newcastle đang có cái mục tiêu là vươn lên vị trí top 2 luôn chứ không phải top 3 nhưng mà top 2 đối với thằng Newcastle còn cực kỳ xa trong khi đó à, anh em thấy trong khi đó thằng um, <clears throat> Arsenal đang có 78 điểm sau 34 vòng đấu thì hiện tại à, anh em thấy thằng Man City đang cách thằng Arsenal với 4 điểm nha anh em 4 điểm nhưng mà Poti 4 điểm nhưng mà Arsenal phải quyết tâm quyết tâm ờ, thắng trong trận này để có thể có 81 điểm cách chỉ một điểm rút ngắn thì tỷ số lại nha anh em đó thì công thành tích gần nhất à, thì anh em thấy bên phía đội chủ nhà nha Newcastle thì trong Newcastle á um, có một cái phong độ cực kỳ tốt trong thành tích gần đây nhất luôn nha anh em thì trong 10 trận gần nhất thì thằng Newcastle đã thắng hết 8 trận và để thua 2 trận, thua trước Man City nè và thua trước thằng Aston Villa với tỷ số là 3-0. Thì anh em thấy thằng cái thằng Newcastle này trong mùa giải cực kỳ tốt luôn nha anh em thì anh em thấy trong cái um, mùa giải này Newcastle đang có một phong độ rất là hay luôn còn trong khi đó Arsenal trong 10 trận gần nhất thì Arsenal chỉ mới thắng được 4 trận và để hòa 3 trận hòa 4 trận và để thua 2 trận thua trước Man City nè và thua trước thằng Sporting trên đấu trường cúp C2 nha anh em đó thì anh em thấy nếu mà tính theo cái phong độ của Arsenal á tuy đầu mùa giải Arsenal đã cực kỳ hay nhưng mà về cuối mùa giải Arsenal đang có một cái phong độ không tốt cho mấy nha anh em đó, ờ, thì còn trong khi đó anh em thấy um, Arsenal trong cái trận vừa rồi Arsenal uh, gặp thằng Chelsea có thắng với cái tỷ số là 3-1 nè anh em thấy trong trận vừa rồi thì um, Arsenal uh, có một cái sự nổi bật trong cái trận vừa rồi đó ờ, thì à, anh em cũng thấy um, Arsenal sẽ quyết tâm lấy 3 điểm trong cái trận này để vươn lên vị trí đầu bảng thì anh em cũng biết rồi cái thằng um, thì anh em cũng biết là thằng Man City này nó còn đang dính một cái đơn kiện nữa nha anh em đơn kiện um, do tài chính của FIFA đưa ra quá hạn mức hay sao anh em thì có thể cái đơn kiện nó đang mập mờ lắm à, nhà báo không có công bố cái đơn kiện đó thì cho cái trận đấu mùa giải nó hấp dẫn hơn thì nếu mà cho hai thằng này tranh hạng cái tới gần tới um, cuối mùa giải tới về cuối mùa giải cái thằng Man City bị trừ 15 điểm cái thằng Arsenal vẫn vô địch thì thằng bởi vậy thằng Arsenal đang quyết tâm quyết tâm dí theo thằng Man City cho bằng được nha thôi nha nam tuy trận này rất là khó cho thằng uh, um, Arsenal trong khi đó Arsenal đang gặp Newcastle có một phong độ cực kỳ tốt thì trong cái lịch sử đối đầu của mình cho anh em xem luôn thì trong cái lịch sử đối đầu giữa thằng uh, Newcastle và Arsenal á, thì anh em thấy uh, hai thằng này gặp nhau trong 4 trận gần nhất thì Arsenal toàn thắng Arsenal thắng hết hai trận và để hòa một trận và để thua một trận này nha anh em thì à, anh em thấy trong hai, hai trận này gặp nhau tỷ số toàn là hai không không nè trận lượt đi à, trận trước đó thì 2-0 cho Newcastle, 2-0 cho Arsenal, 2-0 cho Arsenal chỉ có trận rồi là với mã tỷ số là không đều thôi. Thì mình sẽ tiến vào cái trận rồi không đều cho anh em xem luôn. Thì đây, anh em thấy trên màn hình trong cái trận đó chơi trên sân nhà của Arsenal á thì có cái mã tỷ số là không đều nè. Đó anh em thấy chưa? Mã tỷ số không đều trong trận đó thì Arsenal chấp với mã kèo là lợi thế sân nhà chấp 0,75 luôn. Đó. Thì à, đội hình ra sân lúc đó cũng vẫn là 4-3-3 nha anh em. Đó. Uhm, còn góc hai hàng này gặp nhau trong trận đó cũng thẻ vàng anh em thấy rất là nhiều thẻ vàng luôn nha. 369 thẻ vàng thì anh em có thể đá cái mã tài thẻ hai này gặp nhau cũng rất là ok. Còn góc trong cái trận đó thì anh em thấy 10 quả góc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 thì hiện tại nhà cái đang đưa ra với cái mặt kèo đá đồng nha anh em đá đồng à, anh em có thể chọn thằng Arsenal trong trận đấu này được nè mà tài xỉu đang đá đồng nhưng mà tài xỉu rất là cao đó, anh em thấy tài xỉu 2,75 thì anh em có thể vào cái mã kèo tài 2.5 được 2.5 thôi nha nè vào cái mã kèo tài 2.5 thì nó sẽ ok hơn họ thì anh em thấy hiện tại là thằng đó, à, mình tiến vào phần chốt kèo luôn nha anh em cho nó nhanh gọn lẹ trong một cái video này luôn thì à, anh em thấy cái phần chốt kèo mình có chốt cho anh em năm cái mã kèo để anh em có thể đầu tư trong trận này thì anh em vẫn cứ nằm Arsenal từ đầu trận cho mình luôn đó anh em nằm Arsenal đây Arsenal đã đồng nè à, anh em nằm thêm cái mã tài 2.5 nguyên trận cho mình anh em nằm thêm cái mã tài góc 9.5 và anh em nằm thêm hiệp 1 anh em nằm Arsenal luôn đó và nguyên trận á nguyên trận thì anh em vẫn cứ nằm thằng à, à, tài góc nữa tài góc hiệp 1 4.5 nữa đó anh em à, thấy những cái mã kèo mà mình đưa ra cho anh em năm cái mã kèo để anh em đầu tư trong cái trận này thì anh em thấy năm cái mã kèo này anh em chia đều ra anh em đánh thì cái tỷ lệ anh em thắng kèo trong trận này nó sẽ cao hơn trận này tâm quyết của mình kết nhất là hai cái mã kèo tài gốc trong cái trận này để cho anh em có một cái cách anh em đầu tư nó hiệu quả nhất thì đó thì anh em nào mà muốn chơi được nhiều mã kèo chính xác hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái zalo hoặc là telegram kèo bóng vip 09 của mình để mình đưa tất cả anh em vào nhóm để anh em có thể chơi được nhiều kèo hơn nữa nha thì đến đây mình cũng sẽ kết thúc video thì anh em nào đang xem được video này thấy hay để lại cho mình một bình luận một lượt đăng ký kênh để anh em có thể um, nhận được những video sau sớm nhất của mình